Xin kính chào các quý vị khán giả. Ờ, tôi là Phó Giáo sư Tiến sĩ Bác sĩ Nguyễn Xuân Ninh, trưởng phòng khám dinh dưỡng VIAM, Phó ờ, Giám đốc ờ, Viện Y học ứng dụng Việt Nam. Trong chuyên đề Sống khỏe hôm nay thì tôi xin trao đổi cái chuyên đề dinh dưỡng cho người bệnh viêm dạ dày tái tràng. Trước hết thì tôi phải nhắc lại một chút cái bệnh viêm dạ dày tái tràng này đó là cái bệnh gì? Đó là cái niêm mạc của dạ dày tái tràng của chúng ta uh, nó bị viêm sung huyết đấy là trường hợp nhẹ hoặc nặng hơn thì có thể nó bị loét sâu xuống và thành những ổ loét và gây chảy máu và thậm chí nặng có thể gây thủng dạ dày thì cái bệnh này rất là hay gặp đặc biệt là những cái người trung niên và người cao tuổi người ta đã tìm ra một số những cái yếu tố liên quan hoặc là cái nguyên nhân mà có thể gây ra cái bệnh này thứ nhất là phải nói rằng là do bị nhiễm cái con vi khuẩn HP với những người Việt Nam chúng ta thì cái nhiễm tỷ lệ nhiễm vi khuẩn HP này rất là hay gặp nó chiếm khoảng 20 đến 30% những người bị viêm dạ dày tá tràng. Cái yếu tố căng thẳng thần kinh uh, stress nó làm cho dạ dày của chúng ta tăng tiết axit và do đó nó dễ gây uh, sung huyết và viêm dạ dày. Thứ ba là một cái chế độ ăn uống mà không được hợp lý gọi là vô tổ chức. Ví dụ hay nhựa rượu bia thế rồi no dồn đói góp thì những yếu tố đó cũng làm uh, cho dạ dày chúng ta dễ bị viêm và thứ tư là những người hay sử dụng những cái thuốc tây mà không theo đúng chỉ định của y bác sĩ từ những cái nguyên nhân và cái yếu tố liên quan như, như trên ấy, thì cái chế độ dinh dưỡng cho người bị bệnh dạ dày tá tràng thì chúng tôi có đề ra một số cái chỉ tiêu như này thứ nhất nó phải là những cái thức ăn dễ tiêu à, dễ tiêu hóa và nó không làm cho cái dạ dày bị kích thích co bóp mạnh và à, như vậy là tất cả những thức ăn rắn chua cay rồi thì quá mặn hoặc là những cái có tác dụng nó kích thích nhiều dạ dày thì lúc này chúng ta phải kiêng bỏ và à, phải ăn đúng bữa ăn đều bữa không được để cho cái dạ dày lúc thì no quá lúc thì đói quá Đó. đấy là cái nguyên tắc là như vậy và à, một số những cái thức ăn mà kiêng kỵ đối với người dạ dày tái tràng thì chúng tôi xếp theo cái thứ tự như này thứ nhất là tất cả những cái gia vị cay nóng chua ví dụ như ớt tiêu gừng rồi thì hành tỏi thế rồi thì ờ, giấm những cái thứ này là à, thường là phải kiêng bỏ đi có thể chúng ta cho một tí tị đi à, nhưng mà chỗ này là phải tùy theo từng người nhé về nguyên tắc là kiêng bởi vì khi anh ăn những cái thứ này vào thì nó kích thích vào cái chỗ bị viêm sung huyết của niêm mạc dạ dày và nó làm cho chúng ta đau hơn à, chúng ta phải kiêng những cái thức ăn nó có tính chất dai nó cứng quá ví dụ các loại xương sụn thì chúng ta bỏ đi này. thứ ba là những cái loại mà thịt quay rán nhiều mỡ cứng những thứ này là cũng làm cho đầy bụng khó tiêu là cũng phải giảm tối đa những cái loại mà uh, mặn quá dưa muối cà muối những cái thứ này là chúng ta cũng phải bỏ và một điểm cuối cùng tôi cũng nên khuyên cho những người trung niên và người cao tuổi khuyên chung nhưng mà nó cũng tốt cho các bệnh dạ dày tái tràng đó là cái nếp sống của chúng ta nó phải thực hiện một cái nếp sống khoa học thứ nhất chúng ta phải uh, tập luyện thể dục thể thao hàng ngày phải có 5 60 phút chúng ta tập luyện ờ, một cách nhẹ nhàng để cho nó khỏe mạnh, thư thái về tinh thần. Thế rồi ờ, phải cố gắng đảm bảo được cái giấc ngủ, ta ngủ tốt, loại bỏ tất cả rượu bia, thuốc lá, những cái thứ mà có thể là gây hại cho dạ dày của chúng ta mỗi khi lứa tuổi trung niên và người cao tuổi chúng ta nên phải khám cái ờ, sức khỏe định kỳ để có thể là phát hiện ra à, cái bệnh của chúng ta nó có những cái bệnh gì mới này hoặc là tiến triển của nó như thế nào này và từ lúc đó thì à, có những cái lời tư vấn về ăn uống và điều trị một cách phù hợp vừa rồi là những cái ờ, chia sẻ rất là ngắn gọn về cái chế độ dinh dưỡng cho người bị bệnh dạ dày và tá tràng à, nếu các quý vị mà còn có những vấn đề chưa rõ cần phải trao đổi thêm thì à, xin mời liên hệ với à, chương trình và à, xin kính chào các quý vị khán giả và hẹn gặp lại